tháng 11 và sau đấy là mình sẽ tiếp tục đưa ra cái dự đoán và phân tích cầu kèo cho ngày mai ngày 29 tháng 11 để cho các bạn tham khảo miễn phí nhé thì ngày hôm nay ngay sau giờ quay thì à, mình cũng quay ngay trở lại đây à, hy vọng là sẽ cố gắng tìm ra những cầu kèo và những cái con số đẹp để cho các bạn tham khảo để có thể là à, đưa được tất cả các bạn về bờ một cách an toàn nhất các bạn nhé ai mà các bạn đi qua video này thì các bạn hãy cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình nên là các bạn khi đi qua video này thì các bạn đừng tiếc gì một nút like và một nút đăng ký kênh nhé giúp mình có thêm động lực để hàng ngày là à, có thêm động lực để ngồi xoay cầu chốt số này để có thể là phát triển kênh có thể giúp đỡ được nhiều bạn về bờ hơn nữa nhé đó cảm ơn các bạn rất là nhiều À, thì giải đặc biệt là hôm nay ra 07 nhất to thì ra 87 với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều đít 4 thì bị câm rồi cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có kép 00 có 07 có 37 có thêm cả 46 và 90 nữa các bạn nhé đó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 mình đó còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi xoay cầu chốt số cho ngày mai hy vọng là ngày mai mình vẫn sẽ tiếp nối được cái cầu ăn thông cả lô lẫn đề này để cho các bạn chiến thắng tưng bừng rực rỡ thêm một lần nữa nhé